đương nhiên khi mà chúng ta tham gia vào một cái thị trường mới hay là chúng ta áp dụng bất cứ công nghệ mới nào thì luôn luôn nó có những cái rủi ro tiềm tàng à, thì cái lời khuyên của tôi dành cho độc giả cũng như là những người muốn tham gia thị trường trong thời gian tới là phải rất cẩn thận khi mà chúng ta tham gia vào một thị trường mới đặc biệt là thị trường blockchain là cái thị trường mà nó có cái tính chất thay đổi tương đối là nhanh à, một trong những cái dấu hiệu nhận biết những cái dự án tốt hoặc là những dự án chưa tốt á, là à, quý anh chị có thể nhìn vào cái à, cái cái đội ngũ à, đội ngũ founding tức là đội ngũ thành lập đội ngũ sáng lập của của à, một cái dự án này à, họ là ai họ có những cái kinh nghiệm gì à, những kinh nghiệm triển khai dự án hay không thì đó là một trong những cái điểm rất là quan trọng cái điểm thứ hai á, là những cái à, tài sản những cái um, uh, công nghệ mà uh, dự án này đưa ra là những công nghệ mà nó có đáng tin cậy hay không à, thì đó là hai cái điểm mà tôi nghĩ là chúng ta nên rất là cẩn trọng à, khi mà tham gia vào cái dự án blockchain à, hay đầu tư vào bất cứ dự án nào à, cái thứ ba là chúng ta cũng cần phải xem xét lại chính mình là chúng ta khi mà chúng ta đầu tư thì chúng ta phải cân nhắc cái việc là um, chúng ta đầu tư bao nhiêu so với lại cái lượng tài sản mà chúng ta đang có tôi cũng khuyên các nhà đầu tư là cũng không nên bỏ quá nhiều một cái số vốn vào uh, bất cứ một cái dự án nào À, đặc biệt là những dự án mới à, và ngoài ra thì chúng ta cũng phải cân nhắc cái việc là giảm thiểu rủi ro bằng cái việc là đầu tư vào nhiều dự án không nên bỏ tất cả những khoản đầu tư chúng ta vào một dự án thì như vậy chúng ta sẽ có một cái rủi ro mức độ rủi ro tập trung rất là cao thì đó là những cái lời khuyên của tôi dành cho à, quý độc giả cũng như là các cái nhà đầu tư mà cân nhắc về việc đầu tư vào các cái dự án blockchain trên thế giới cũng như là ở Việt Nam trong thời gian sắp tới